cô mơ hiển xanh là bóng cô mơ lên câu xuống dòng xuống cỏ nhiều thân hướng chung cô đẹp bằng nhiều thân nữ chung so biệt تلكم năm giây đâu riêng đền to be đâu bên cô tôi nửa đêm cô nghe vang tiếng chuông ý chuông chuông chùa hàn san chân cô bước ta cùng trèo xin cô mở lái xa trèo từ cô trèo từ hàn thác cô trèo ra trèo về phủ giáp ba trèo sang đền trinh trèo qua cộng đồng trèo về phủ bóng cho tới dâng đến sờ tới linh sáng từ đại lộ đức ông cô bơ vui chơi đứng núi thuyền rồng yêu mến thánh đồng lễ phật dân hoa cô bơ lại trèo ra tới bên cô ơi con xin cô gác mái chèo bơi cô thả câu nói cô lên đèn hải danh tín đường mặt tròn ba ngấn cổ kiêu môi son má phấn mỹ miều nếp mi ta tuần phường người chung ba ngàn ngày ấy có dư chín trăm đạo phật tổ truyền ban thần phù chỉ núi núi tan chỉ núi núi tan thần phù chỉ núi núi tan chỉ sông sông tan chỉ ngàn ngàn bay thần phù ra tay trị bệnh hành dù bàn nhang nước thoải cô bán cho nàng lọt là gió tình tình ngao du thoi cô thoi cô qua cửa thần phù Thôi cô qua cửa thân phu ai khéo chung thì đổi vùng